Hôm nay ờ, tôi muốn gửi đến ờ, anh em cái dòng sản phẩm máy đánh bài S718 áp dụng để đánh bài ờ, cào, bài binh sập sám hay còn gọi là binh 13 lá. Như dòng sản phẩm máy đánh bài bây giờ có rất nhiều những cái dòng sản phẩm khác nhau. Trong đó máy đánh bài S718 máy đánh bài rất là thông dụng và có cái độ chính xác và hiệu quả rất là cao. Bởi vì sao? Như anh em biết những cái dòng sản phẩm trước ví dụ như là máy ờ, CVK này 500 CVK 600 bản A và bản C giá thành nó rất là cao nhé mà cái uh, khi chơi khi anh em uh, đi chơi bài đánh bài ấy, thì áp dụng những cái um, khi mình sử dụng những cái dòng sản phẩm đó ấy, thì bỏ ra một số tiền rất là lớn nếu như theo cái đánh giá khách khách quan của tôi thì một cái máy này à, xin lỗi một cái máy Ờ, CVK 600 bản C chẳng hạn thì có thể mua được uh, gần như là mua được hai cái máy như này đó. mà cái chức năng và cái tác dụng của nó thì cũng không hơn là nhiều nó chỉ có là độ rộng và cái um, hình thức đẹp hơn nhiều thôi nhưng tại sao tôi nói đây là cái dòng máy đánh bài uh, bịp như anh em chơi bài bịp ấy, đánh bài uh, cào bài uh, sập sám này nó rất là hiệu quả và thứ nhất thứ hai nữa là giá thành nó rất là mềm nó hợp với túi tiền và rất phổ ờ, thông dụng cho anh em nếu không tránh làm mất thời gian cho anh em hôm nay tôi sẽ thử cho anh em về cái cách đánh bài cào bằng máy đánh bài S718 nhé Bây giờ tôi sẽ vào mã đăng nhập của nó này thăng 3721 thăng này Đó. khi vào ờ, chơi thì anh em có thể sẽ vào phần đã mua game ở à, đây đây tôi sẽ thử cho anh em xem về bài cào nhé khi anh em đi chơi bây giờ tôi đã để đang để chế độ là loa ngoài này và số người là 7 người tôi sẽ giảm xuống còn 6 người đi tôi đang để chế độ loa ngoài còn khi nào anh em đi chơi thì sẽ có một cái tai nghe rất là nhỏ à, anh em để à, ở trong lỗ tai và nghe thì nó không hề có cái um, người bên ngoài ấy người ta sẽ không nhìn không không à, biết được là chúng ta đang sử dụng cái tai nghe mà bởi vì nó rất là nhỏ bây giờ tôi sẽ vào tôi test thử cho anh em xem mấy cái này cái à, máy này nó cũng à, máy mới nên nó cũng đang yếu pin tôi sẽ sử dụng sạc ở dự phòng tôi sẽ sử dụng sạc dự phòng như này vừa sạc vừa test thử cho anh em xem kể khi anh em đi chơi chúng ta vẫn có thể sử dụng sạc dự phòng như này đi, hoặc là anh em có thể là sử dụng hai quả pin tùy theo à, anh em cách nào được bây giờ tôi sẽ vào phần bắt đầu trò chơi Đó. và tôi sẽ khóa màn hình lại bởi vì khi chơi chúng ta phải khóa màn hình vào tránh cho không ai người ta để màn hình này để màn hình này thì không ai chấp nhận được đúng không bây giờ đang là chế độ là chơi số người là 6 người đâu tôi vào phần bắt đầu trò chơi khi anh em đặt bài xuống này trộn bài canh bài xong rồi như này đúng không? đặt đặt bài xuống dưới này là máy báo chúng ta biết luôn ba ba có lẽ là gì tôi đang để chế độ là báo một nhà lớn nhất nhé ba có là nhà số 3 lớn nhất nếu như trường hợp này tôi bán cái này tôi sẽ bán nhà này một này hai nhà số 3 sẽ là tôi ba bốn năm sáu bài tôi 9 điểm này bài này cũng 9 nhưng mà anh em nếu như là bài liêng thì chúng ta có thể là xét rô cơ như bài này nếu đánh bài liêng thì bài này là ăn uh, ăn thắng bài nhà nhà này nhưng mà đây là bài cào thì bằng điểm có nghĩa là chúng ta sẽ hòa chạy đúng không như ván bài này là tôi chạy hai nhà gọi hai nhà hòa tiền hai nhà đều chín nhá còn tôi ăn một hai ba nhà đó đây là ván bài thứ nhất tôi sẽ thử cho anh em xem một ván bài thứ hai cái này khi anh em đánh bài cào này bài à, binh này hoặc là bài liêng thì nó rất là hiệu quả bởi vì sao khi à, uh, chơi tôi nói luôn anh em này đây nó gọi là bài mã vạch mã vạch là như nào là khi anh em để một bài xuống nó quét hết cái mã vạch ở phần này cái máy này nó quét hết mã vạch ở phần này nó sẽ báo chúng ta biết điểm của nhà nào lớn nhất và uh, tụ nào lớn nhất đây anh em chỉ đặt xuống cái này thôi đây tôi đang để chế độ thử anh em nhìn này đó, một đúng không ạ? Một, một, một có nghĩa là nhà tôi lớn nhất. Anh em nhìn cái mã vạch của nó đây nhé. Đây. Đó, đây là nó chính gọi là cái mã vạch. Giống như là trên những cái bao bì hay là ví dụ là quyển sổ này thế này. Đây, đây cũng gọi là mã vạch Nó sẽ trong vòng một giây, chưa đầy một giây khi anh em đặt bộ bài xuống là nó sẽ quét hết cái mã vạch đủ 52 lá của cái bộ bài này và quét hết mã vạch nó sẽ báo về máy tổng này đây là máy tổng còn đây là mã vạch của bộ bài nó báo nó đọc hết đủ 52 à, lá bài và nó thu về máy tổng và nó báo qua tai nghe chúng ta biết đây là một công nghệ chơi bài rất là hiện đại bây giờ Đó. tôi sẽ trộn lại Đó. chưa đầy một giây anh em nhé năm bây giờ nếu như mà tôi bán cái đúng không tôi sẽ bán để cho về điểm của nhà tôi lớn nhất tôi sẽ bán từ tụ đây tôi sẽ đếm một hai ba bốn năm sáu thì nhà tôi lớn nhất đúng không Đó, bài tôi 8 điểm nhà này 7 Đấy. máy đọc rất là chính xác rất là hiệu quả bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem một cái bài nữa tôi sẽ chuyển sang cái bài à, binh à, sập sám hay còn gọi là binh 13 lá nhé. Về bài binh 13 lá nó sẽ báo cho chúng ta biết tụ của nhà nào lớn nhất, điểm nhà nào lớn nhất. Nếu như mà <clears throat> đây là bài à, binh sập sám hoặc là anh em đánh bài liêng cũng thế thôi. Đây, trở về tôi sẽ vào cái mã chơi khác. Nó rất nhiều cái mã chơi đây nhé. Bây giờ tôi sẽ thử bài tiếp theo bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem về cái bài uh, binh 13 lá này số người là bốn người chế độ uh, vẫn chế độ lo ngoài bắt đầu trò chơi cũng giống như là bài cào vậy thôi anh em chỉ cần trộn bài và đưa bài xuống à, máy báo cho các đứa ba ba có nghĩa là nhà số 3 là nhất một hai ba bốn bài binh thì nó khác với lại bài ờ, càng một chút bởi sao bài binh thì nó có nhiều kiểu binh khác nhau nhiều kiểu thế đánh khác nhau nhưng mà cái độ chính xác của nó thì vẫn rất là hiệu quả Đấy, như nhà này tôi đã vừa nhìn thấy là có bốn con sáu rồi đã tứ quý đã. đây tôi sẽ thử cho anh em xem 4 tháng 6 hay tứ quý chắc chắn là, là lớn nhất rồi Đó. đúng không? 1 2 3 4 này 4 tháng 6 này tứ quý này đôi 5 từ quý anh em nhìn này, bài rất là lớn luôn có thể là chúng ta xếp cái này hoặc là không thì mình xếp theo cái chi này được cái sảnh này một con 6 vào đây 5 6 7 8 độ đây bởi vì bài binh nó có nhiều cái thế binh khác nhau chúng ta có thể xếp theo kiểu này này đó hoặc là xếp như này nói chung là rất nhiều cái kiểu binh khác nhau xếp khác nhau bây giờ tôi sẽ thử lên những bài này cho anh em xem nhé. Đó, bài này có một cái sảnh thôi ngoài ra chỉ có đôi 10 và rất là nhỏ nhà này cũng có một cái sảnh Đúng không? còn hai bộ đôi bài này cũng không ra gì nói chung là nhỏ hơn bài kia thôi tiếp theo đến bài này bài này chỉ có thế này này đôi di đôi k đôi chín hết sảnh ba đôi đúng không như bài này tôi đã được ăn được cái tứ quý rồi đã bài rất là chính xác bọc rất là chính xác đúng không anh em nào có nhu cầu tư vấn tìm hiểu và sở hữu cái bộ bài này có thể liên hệ à, trực tiếp với tôi qua cái số điện thoại ở trên màn hình nhé